Dạ. <clears throat> cái này là con bấm nhũ ha mười máy bay ha máy bay cái này là máy bay nè máy bay ha. này gọi là bông bông bạc bông bông bạc mười máy bay 10 con voi này là khủng long này con ngựa yên ha này con gà cá này con voi ha con voi cái này anh chị các bạn bán lâu thì anh chị các bạn mới ờ, mới hình dung ra được hiểu voi đã có hai màu màu hồng và màu xanh Đây, màu hồng ha màu hồng con voi này chúng ta bơm bằng à, khí hydro hoặc là à, cái ống bơm tay hoặc là con cốc đạp rồi siêu nhân <clears throat> tới con à, cá heo bóng phao cá heo đây là bóng phao mình con cá heo đây 1 2 3 4 5 6 ha. Trên Shopee bán mỗi một lốc gì là 6 con. Hôm nay một cục nó là 12 con ha, nó chỉ có một màu thôi. Nhưng mà ở đây em mình chiết ra ha, bà xã kia mình chiết ra hai màu đều cho anh chị các bạn bán. 1 2 13 1 2 3 là 6 ha, nó đều màu. Thì anh chị các bạn có hai màu để bán ha thì những sản phẩm nó có hai màu thì bà xã kêu em chiết thì em chiết ra còn những sản phẩm nào một màu thì anh chị các bạn lấy lấy theo mặc định của ảnh thôi rồi giờ em sẽ buộc lại 6 này là con cá heo ha cá heo để đây bóc phao hình con cá heo rồi tới con à, bóng bạc hình Pikachu ha đây là con sư tử đây là con đây là con đại bàng nha đại bàng mới con trâu để bàn đây là đại bàn đại bàn có hai loại đại bàn hai loại một loại là là đại bàn thường hai loại là mới đây là con vi chu ha quạch gì đó năm trăm cái nè xỉ lẻ cho bà xã xỉ lẻ thì kêu chiếc 10 cái nhá sẽ điếm ra rồi ờ, cái này mình phải chiết ha mình à, tính kiếm à, cái à, cái cái hàng lẻ nhưng mà giờ nó hết rồi giờ phải chiết kia con bóng bạc á, đặc biệt là cái keo nè nó dính vô cái này là nó chóc lâu ngày để là nó chóc hoặc là chúng ta vận chuyển nên khi chúng ta tháo 100 cái này ra chúng ta chúng ta phải bỏ cái mí mí bằng keo này luôn nè cái này cái băng keo dán lại chúng ta bỏ để không nó dính nó dính là nó sẽ bị ra màu cái này là 100 cái nè phải đếm ra 10 cái lẻ không 1 2 3 4 5 6 7 8 chín mười cái này phải khéo không khéo nó tuôn ra hết là nó lộn xộn thằng ngầu không có lộn sò ngầu hết trơn cái này gạnh là phải đếm, đếm từng 10 cái hết rồi tới con cá mập cá mập lớn con cá mập lớn hết rồi bây giờ mình sẽ thế con cá này vô con cá này cá ba kỳ cá ba kỳ to cá này cá to lắm cá ba kỳ hôm nay hết hàng luôn còn con con thì hết luôn. thêm cá ba kỳ rồi tới con cọp cọp ngồi